cầm điện thoại mà nó cầm xong ký nó cầm không ký được rồi lên mạng luôn hả một xíu lên mạng rồi hả ok à, tay tay tay rồi chị ký đây Duy Nguyễn dạ cảm ơn chú Duy Nguyễn Nguyễn rồi Chào các bạn đến với BBT quận 7 à, Bữa nay là ngày Duy Nguyễn à, qua BBT quận 7 để khảo sát những cái công trình, những cái hạng mục để trả tiền cho tao tới giống gì đó Nợ quá trời luôn á, khổ quá Nợ Không có tiền, đói ăn, khổ chết mẹ luôn, sáng giờ chưa ăn gì Mệt quá À quên Chờ chờ chờ chút mặt, nó hơi mệt chút xíu à, Chờ Duy Nguyễn nha Lấy đồ cái các à, các bạn đừng có quan tâm là tôi đang cầm gì nha giờ nó thiệt sự bạn công ty bbt giờ nó nhiều hàng quá cái gì ế thì mình uống thôi thật lòng là như vậy á mình à, mới khảo sát xong tất cả những hàng mục để chuẩn bị tháng tư này đi vào bán bán bán vé tập kiếm tiền các bạn các bạn thấy ông à, Nguyễn đinh nó như vậy nè giờ bán vé tập kiếm tiền được chưa nope. không tin đúng không chờ đi vài bữa nó bán vé tập kiếm tiền cho coi nè ta nói ở Việt Nam này nó vậy đó bạn à, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn khi bạn có tiền gì nó cũng nhanh đó mà bạn đang mang nợ người ta thì nó hơi lâu mà muốn bây giờ tôi thật sự với bạn cuộc đời mà giờ nó nó nói mình sao mà nợ nhiều vậy cái mình mới nói giờ thật sự là cho chút tôi phân tích cho bạn có nên nợ hay không nè mà là cái à, vlog thứ ba của ngày hôm nay nha chứ không phải là là là, là vlog này giờ à, này là này là này là lăng đầu thật sự thì chỉ có dân đại gia nó mới mua cái hũ nhỏ thôi mà đó là chuyện bình thường nha à, à, Duy Nguyễn thường à, uống lăn protein để cân bằng với cái lượng protein à, động vật trong người bạn bạn khỏi mua hết hàng rồi ví dụ thôi tức là chia sẻ cái à, cuộc sống một ngày khi mà đi Duy Nguyễn đi ra ngoài đường á ăn uống ra làm sao cơm hàng cháo chợ nó ra làm sao đó livestream xong rồi chạy sắp mặt kẹt xe này nọ giờ chạy tới đây chạy tới đây chưa kịp ăn gì á nãy giờ leo leo leo, leo cầu thang xin mà thưa bạn cầu thang nó chưa làm tay bệnh nữa má má leo trên lầu cao nhất nhìn xuống trời ơi trời con nhân viên tôi đặt trần ấm ấm mà làm à, Winfast đó kế bên bên kia có hai ông nội biết fan hay là anti fan đứng là chụp hình tôi ghê cha đứng là chụp hình nhớ chụp nhớ chụp địa chỉ mốt tôi ủng hộ nha ông nội do đó đường vậy bạn địch ta khó khó, khó biết lắm à quay lại cái vấn đề quỷ cái, à, cái, cái, cái thằng nhóc mà nó làm cho mình đó bạn xong bây giờ nó đi nó, nó đi bú Winfast nó kiếm em á ừ, cái thằng đó đó bây giờ thằng nào khách hàng tôi ai cũng vô hỏi ủa nó còn làm cho em không nó phản em rồi hả nó không có phản đâu nó làm nó kiếm thêm thôi nó chẳng qua nó lợi dụng mình nổi tiếng Diêu Nguyễn nó bú bú vô chút đỉnh này nọ lâu lâu lấy xe cốc nó sọc sọc vô đó bạn nhớ không nó mình làm video mẹt này nọ quá trời view luôn cái nó cũng làm con con xe cốc nó chạy sọc ra sọc vô rồi độ độ rồi lên làm hello em biết là được không mc rồi sáu chục ngàn người coi chết gì mà khổ ông cái kênh nó có mấy trăm lượt đăng ký à mà video sáu chục ngàn người coi ảo chưa nó nó còn làm bạn ơi hồi nãy đi chung với nó kìa, mà thằng này nó ốm nó xin dưỡng nó tập game mình sợ nó bị nó bị tiền đình mà leo độ cao mà cái trời nắng mà cái trời mà lúc mà ba giờ mấy 4 giờ chiều á nó chói chói mà ánh sáng mặt trời nó khó chịu lắm mình sợ nó mà nó đi gần mình mà hả nó lỡ mà nó choáng cái nó té nó té nó chết mà mình nó không nói mà mình đi trước nó mà nó té là sao nó xô mình đúng không đó là mình thôi em đứng cách xa hai mét đi cho chắc cứu đang đang trong giai đoạn mà gọi là cả nước gồng chống covid nên khoảng cách an toàn là hai mét nha có không ạ nói chung mỗi lần khảo sát một cái đinh này thì cái cuộc đời tôi khảo sát bốn cái rồi wow. thấm thía lắm mẹ khổ lắm nhiều cái mà tức không nói thành lời mẹ phun phun máu phun cơm mình lên mạng mình nói á thì nó nói anh ơi tháo clip đi anh nope. nó nói em còn làm em còn kiếm cơm nữa nope. hút em cái này đó, em hơi thốn nope. cái đó mày thốn thì mà làm cho tốt đi nó, nhưng mà làm ăn nó phải có sai sót đó không biết chúng nó nhắn tin kêu tháo clip nữa không à, giới thiệu luôn một muỗng là 25 gram protein Đó, này là toàn là thịt vịt mà xịn nha không có chứa bột đậu rẻ tiền nha các đồng chí đừng đừng quay vô này hết bán rồi hết hàng rồi này con hủ anh uống à không phải là quảng cáo hàng và đừng nghĩ tôi vậy đó chẳng qua là nhiều khi á, mình muốn chia sẻ cuộc sống một ngày của Duy Nguyễn nó như thế nào các bạn nghĩ rằng tưởng nó ừ Duy Nguyễn này á, nó ngon lành này nọ nó ăn sơn hào hải vị nó ôm chân dài rồi không có nói chung là không không có khúc người có lúc mà một giờ nó 24 tiếng á tôi cũng lúc này lúc kia mà một giờ nó 24 tiếng á tôi cũng lúc này lúc kia ủa lộn một ngày 24 tiếng làm một mày đó như ví dụ như em kia kìa giờ trong phòng gym chưa mở cửa thì em ta đi bộ đúng không nhưng mà sau này á thì nhiệm vụ sale của quận 7 á thì phải là làm sao để cho các em nó vô đây đóng vé 3 năm vô trong đây đồ phòng gym bao nhiêu nguyễn bill đồ này nọ lên lên đồ úp vô vô hai chục triệu đồ hiểu không xem nó làm vậy á rồi thôi cơm no đủ sai rồi mới thật sự nước thì à, Duy Nguyễn đi tới đâu thúc đẩy kinh tế tới đó mà cứ nước cứ mua tập quá này nọ kia cho cô chú này nọ chứ à, như như hồi xưa đó là Duy bỏ một thùng nước trong luôn á mà nhắc tới nước mới tức nha có một cái vấn đề này bạn hỏi Duy Nguyễn à, có bực mình ở Việt Nam vấn đề gì không xin lỗi bạn bực mình nhiều chứ nhưng mà trên livestream muốn nói bực mình nhất là đi bị kẹt xe mà đi bị kẹt xe nó mắc tè cái đó mình nói thiệt mắc tè mới giải quyết sao ở Việt Nam này giải quyết cái vụ mà mắc tè ngoài đường nó khó ở, ở thành phố Hồ Chí Minh nha nó khó hơn bên Mỹ nhiều bạn bên Mỹ ví dụ như bạn chạy xe đi bạn ra ngoài hai quay bạn chạy bạn tóc vô cây xăng cây xiết KFC giống quỷ gì cũng có đó bạn đi tè là cái chuyện bình thường bạn vô mà đạp cửa cái đùng vô tao đi tè không ai nói bạn gì đó là văn hóa của nó luôn rồi đó còn mình á mà vô dụ giờ thí dụ một đống quán ngoài đường đi bây giờ bạn vô bạn xin đi tè cái đó làm sao cái đó là cái nhất cái thứ hai nữa mà bây giờ mà muốn đi tè nó cái quán nó không có bắc kinh bạn phải đậu xe ngoài đường bạn cũng không đủ yên tâm để bạn đi tè nó dân chửi bởi vì nó nhiều khi nhà tôi tôi bốn nhà mà bốn nhà bốn thành mà đi từ thành tôi đi mỗi thành qua lại trời nó có mỗi lần cảm giác hốt lắm qua tới thành mới nhân viên gật đầu chào mình quá trời mình không dám chào lại ờ, ờ, ờ, ờ. để giải quyết vụ kia trước ờ, ờ xong rồi xong rồi khỏe khoắn rồi xuống ờ mấy em lại nói anh gì ạ nó ngay lắm như ngày đấy bữa nào kẹt xếp còn đỡ mà bữa nào kẹt xe nhiều mắc thốt. ui rồi ui. mấy em xe máy mấy em có cảm giác đó tao nói anh nói thiệt tao đi xe máy tao dễ tao tới tao đuổi bà đi vô hẻm nào tao tấp vô cái giường nào hay là cái cái cái, <laughs> cây nào hay cái nhà hoang hay mảnh đất nào tao quất cả xong rồi nhưng mà mình đi xe hơi mình không làm được chuyện đó đó là nỗi khổ của người đi xe hơi nha các bạn thôi ít phút trải lòng cho các bạn thấy cuộc sống ờ, đời thường của Duy Nguyễn làm sao rồi bây giờ Duy Nguyễn chuẩn bị làm bây giờ Duy Nguyễn dùng cái vlog rất là quan trọng các bạn mời các bạn theo dõi vlog quan trọng của Duy Nguyễn rồi ra xe em nha Ôi rồi ôi, nha. Two hours later. Uhm. Nhìn thèm vải hả? Thèm vải tới BT 17 cháu đồng nè Cho xin địa chỉ quán với anh 102 Lý Phục Mang em giờ kẹt xe quá đâu dám chạy về đâu A little later. Thấy cái số nhà số nhà đẹp không? Like số nhà tôi các bạn, like số nhà cái. Like số nhà cái nha. Mày đem qua đây ký cho Mày đem vợ tập qua đây ký cho má phan nhí đó bày luôn kêu bằng anh luôn phải không ông ra, ra đường kêu anh thôi đừng đừng, đừng có đi qua đường ở bên mở đi bên mở đi qua đường xe đụng ở bên mở đi rồi đây đây đây qua đây mai mốt á mai mốt có tiền đi ờ, ghé ghé uh, ờ, tao hát con tập game nha rồi ok nào ờ, cầm điện thoại cho anh cầm xong ký Nguyễn rồi Bức tam tàu thầy Bức tam tàu rồi á Quá ngoại trưởng Nữa hả? Con nữa hả? Rồi con đây luôn Cầm tao điện khỏi thôi ừ. hả một bò chú tôi cũng kêu đi giống vô nando bước ra hố gắn cái coi gắn cái coi giờ xin ký quà để em đi tôi bán xong tấm hình mà tụi bay xin chữ ký hoài vậy tôi ôm nó chụp tấm hình đi chứ Chạy qua đây Dạ, dạ, dạ Đi học về nhiều tập lắm Nguyên, Nguyên đám nó chụp luôn. Game con đông quá Hay thì mua sếp đi ba Lai xe là đương nhiên rồi Coi chùa hoài